Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thường Thành Thì à, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn à, một dòng bơm cũng khá là đặc biệt Đó là dòng bơm à, trục ngang đa tầng cánh Thì dòng bơm này hiện tại là có khá là nhiều hãng sản xuất Hàng như là ở đây thì chúng ta có bơm Comfort Home Comfort Home này của Đài Loan à, Ngoài ra thì có CNB, Ewara, APP, NTB À, một số hãng bơm à, khác à, mà Thuận Thành đang phân phối thì riêng cái dòng bơm à, combo hôm này thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu là vì đang có chương trình khuyến mãi giá rất là thấp để quý vị các bạn lựa chọn thì về cơ bản máy bơm trục ngang đa tầng cánh thì nó cũng có thiết kế tương tự như các cái dòng bơm khác ở đây là có phần động cơ ở đây là phần đầu bơm cũng có hồng hút hồng xả à, ở đây thì à, là hộp tụ điện đây là hộp tụ điện đây là à, nắp gió ở phần đuôi à, đây thì dây cắm mà phích cắm điện cho các dòng bơm một pha còn dòng bơm ba pha thì chúng ta thấy nhìn ở đây thì nó không có kết nối với dây điện ra chúng để mọi người kết nối riêng thì đây là cái thiết kế cơ bản mà dòng bơm trục ngang à, đa tầng cánh tuy nhiên điểm đặc biệt của dòng bơm này đó chính là ở phần đầu bơm phần đầu bơm này thì thiết kế được à, nhiều tầng cánh như ở đây là chúng ta có thể thấy là hai tầng cánh một tầng cánh hai tầng cánh đây là còn ở đây với riêng con bơm này thì chúng ta là có một hai ba ba tầng cánh à, đây là cái thiết kế đặc biệt mà giúp cho là thiết kế này thì giúp cho cái à, con bơm đa tầng cánh này có áp rất là cao so với à, các con bơm trục ngang thông thường thì hiện tại áp à, của bơm này có thể lên từ à, 20 à, cho đến 30 có thể là 50 và thậm chí lên cả 8 à, 90 thì à, tùy theo công suất của bơm mà có cái cái cái cái cột áp rất là cao à, bù lại thì lưu lượng của máy bơm này thì không không lớn không lớn bằng những cái dòng bơm khác dòng bơm một tầng cánh chẳng hạn à, ứng dụng của máy bơm trục đứng á à, trục ngang đa tầng cánh này thì ứng dụng trong các hệ bơm à, tưới dùng áp cao hoặc là cái hệ à, à dùng các à, các cái mục đích mà sử dụng bơm cần áp lực lớn à, cần cái cái áp cao tăng áp hoặc là à, hệ thống tưới à, tưới tự động đó thì hoặc là một số mục đích khác à, thì hiện tại Thuận Hiệp Thành đang là nhà phân phối của khá là nhiều dòng bơm à, trục ngang đa tầng cánh à, trong đó thì à, chúng ta như à, chúng tôi đã giới thiệu thì có đang là khuyến mãi đang có chương trình khuyến mãi của dòng là bơm có phốt hôm này giá đã rất khá là mềm do đó nếu quý khách à, có nhu cầu mua máy bơm trục ngang đa tầng cánh áp cao à, hãy liên hệ với hotline của Thuận Hiệp Thành để được à, tư vấn và báo giá à, ngoài ra thì à, chúng tôi cũng còn một số dòng bơm à, trục ngang đa tầng cánh khác như của Ewara của um, CNB của NTB à, thì quý khách cũng có thể là liên hệ để chúng tôi báo giá tư vấn cụ thể hơn um, sau video này thì chúng tôi sẽ có những cái à, video khác uh, review uh, máy bơm trục đứng hoặc là máy bơm uh, chữa cháy thì để nhận các video mới của chúng tôi thì quý khách uh, vui lòng uh, đăng ký kênh để nhận tiếp các video tiếp theo của chúng tôi nhé à, bây giờ tôi xin tạm dừng video này ở đây Em cảm ơn và chào tạm biệt